chào cô bác và các anh chị và các nhà đầu tư Ngày hôm nay thì kênh nhà đất Bảo Lộc của tụi em xin gửi tới các cô bác anh chị nhà đầu tư một lô đất uh, thuộc xã Lộc Đức huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng uh, Lô đất của mình là ngang có bề ngang là 24 mét, chiều dài của mình là 40m à, vâng, hiện tại em sẽ chỉ cho anh chị cái ranh của lô đất này đây tất cả đất của mình đã được rào hàng rào B40 hết rồi nhá anh chị nhé từ cái vị trí em chỉ đây đây đó là ngay cọc bê tông đó đi xuống tới sát mí cái nhà dưới kia đây để em quay xuống đó đến sát mí vào tường nhà dưới này đó. thì nốt ờ, đất của mình là uh, mặt tiền đường cái đường này là cái đường em đang quay đây là đường uh, đường liên xã anh chị nhé đường liên xã cái đường này thì mình có thể đi từ Lộc Đức mình đi sang Tân Lâm Đấy. còn còn về phía phía trên này á Phía trên này là mình đi về Lộc An nhé, đi ra quốc lộ 20. Từ vị trí của lô đất này á, thì mình di chuyển về bờ hồ Bảo Lộc, á. trung tâm thành phố Bảo Lộc nó vào cỡ tầm khoảng là 13 km. Mình đi Đà Lạt thì vào khoảng 90 km anh chị nhé. Và từ đây mà xuống tới ờ, Sài Gòn thì nó vào khoảng 190 cây. Đó. Ở đây là của mình là khu dân cư hiện hữu rất là đông. Cách uh, ủy ban Ờ, trạm y tế và trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 chỉ vào khoảng là 500 m thôi, trong bán kính 500 m thôi. Đây, trước mặt mình đây này là một cái ngã ba đó đó. Đây, đang quay đây một xíu. Cái ngã ba này á là mình đi ờ, rẽ tay phải này là uh, khoảng uh, 30 m thôi là tới cái trạm y tế này, trường uh, trường học cấp 3 này. Còn phía trước uh, mặt mình đó là bưu điện. Phía trước mặt mình đó là bưu điện đó rẽ tay trái thì mình sẽ đi về ờ, quốc lộ 20 còn rẽ tay phải thì mình đi ra tỉnh lộ 725 để mình đi Đắk Nông rồi đi Đinh Trang Thượng ạ hiện tại thì mình ờ, trên đất là để đất trống thì cái đất này của mình thì thế đất rất là bằng anh chị nhá này, thế đất rất là bằng này mà làm ờ, xây nhà làm sân vườn thì rất là tuyệt vời luôn đấy ạ tất cả thì em đã quay ở trên uh, flycam hết rồi tức là những cái vị trí là Ờ, nhìn từ trên cao á là em quay flycam hết rồi hồi sau em về em sẽ ghép lại cho các bác xem thì cái điều quan trọng nhất ở đây á mà khi các nhà đầu tư nhìn vào đây thì sẽ thấy này con đường này là mới mở mới mở rộng anh chị nhá đường này đường này mới mở này đang làm hiện tại là đã trải đá mi hết rồi chuẩn bị là sắp tới là sẽ chảy thảm nhựa luôn đó điều này là sẽ chảy thảm nhựa luôn đi thẳng vào xã Tân Lâm đó đường rộng khoảng 9 mét một điều tuyệt vời hơn nữa ở cái lô đất này của mình đó là cái giá giá của lô đất này hiện tại là chủ đất đang đưa cho em là 135 triệu một mét so với giá khu vực ở đây với một sẹp ở đây là khá là rẻ ở khúc ngoài ờ, ngoài đầu ngoài này nếu mà đi sâu vào trong nữa thì đây để em quay ra phía ngoài đây phía đầu ngoài này mình đi lên đây mà mình rẽ tới trái á đi vào gỡ tầm khoảng là ba cây số nữa thì ở trong đó nó cũng có một miếng đất người ta đang bán là 160 triệu một mét thì nếu mà so với cái vị trí này thì cái giá ở chỗ này đầu tư tuyệt vời hơn rất nhiều tại vì ở đây là gần trung tâm gần uh, tất cả các mọi tiện ích để phục vụ cho cuộc sống và một cái nữa là đất ở đây nó được uh, đường mới đường chuẩn bị làm mới chỉ cần trải thảm nhựa nên thôi là các nhà đầu tư đã có thể là có lời ở vị trí này rồi vâng thì uh, em chỉ nói uh, sơ bộ về cái lô đất này thôi hiện tại thì em sẽ vào đây em quay cái sổ cho các bác xem nhé hiện tại thì đây là cái sổ cái lô đất của mình anh chị nhé sổ đất rất là vuông vức anh chị nhé trước uh, ờ, 24 sau 24 và chiều dài của mình là 40 tổng diện tích đất của mình là 955 m anh chị nhé ở đây là đặc biệt là mình ờ, nên phun thổ cư anh chị ạ có thể nên phun thổ cư luôn rất là vuông vức rất là đẹp đầu đuôi là ngang 24 m là bằng nhau hết nhé tổng diện tích đất của mình là 955 m đây. hình thức sử dụng riêng rồi ở đây thì hiện tại là lô đất này mình có thể nên phun thổ cư được các bác nhé các anh các chị mà có nhu cầu đầu tư ở đây thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại trên màn hình các bác nhé